Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định tuần cuối cùng của tháng 10 ờ, của kênh đầu tư TGC Hồng Phạm như quý biết ạ thì tuần qua là một tuần tăng giá của cậu vàng cậu vàng mở cửa là một phiên giao ờ, động đi ngang nhẹ sau đó là có 3 phiên tăng đan sen một phiên ờ, đi ngang thứ năm trong tuần thì cậu vàng đã có lúc lên rất là cao lên đến vùng 1813 nhưng nhanh chóng bị bán sập xuống vùng 1782 trước khi đóng cửa tuần ở vùng 1792 với việc cậu vàng đóng cửa tuần là đúng MA200 này thì nó đang cho thấy là cái sự lưỡng lự của thị trường trong việc uh, vượt qua hay không vượt qua cá nhân tôi thì nhìn thiên về hướng là khi cậu vàng trong tuần qua uh, lần thứ nhất tiếp cận đến vùng giá MA200 1795 nhanh chóng bị bán đập xuống vùng 1765 nhưng lần thứ hai tiếp cận lên chỉ bị bán đẩy lùi về MA200 như vậy đang cho thấy cái lực mua đang làm mạnh và với việc đóng cửa được ở MA200 thế này thì nhiều khả năng tuần sau cậu vàng sẽ điều chỉnh đầu tuần lấy đà để đi lên vượt MA200 thôi trước khi đi vào phân tích chi tiết à, lý do vì sao cậu vàng có thể vượt được MA200 à, theo kỹ thuật cũng như chỉ số đô la index thì chúng ta sẽ phân tích ờ, qua cái thông tin cơ bản nhé thông tin cơ bản tuần trước thì chúng ta biết là tâm điểm chỉ có thông tin uh, ờ, ờ, GDP của Trung Quốc thì GDP của Trung Quốc là tăng trưởng 4,9% thấp hơn dự kiến giới chuyên gia là 5% và thấp hơn khá nhiều GDP quý 2 7,9%. Điều này cho thấy cái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang bị giảm tốc thì chắc chúng ta biết cái việc ờ, thị trường bất động sản Trung Quốc đang dần đóng băng, thoái trào thì nó cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến cái tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và dự kiến GDP quý 4 của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm tốc. Trong tuần thì về thông tin ờ, cơ bản kinh tế ở Mỹ thì không có nhiều thông tin. Đó. Và tuần qua thì các biến động của chúng ta chủ yếu biến động theo kỹ thuật thôi. À, cuối tuần thì Chủ tịch Fed phát biểu nhưng cũng không có nhiều thông tin đáng chú ý trong tuần. Tuần tới thì ngày thứ hai chúng ta cũng không có thông tin gì của Mỹ cả. Ngày thứ ba cũng vậy. Ngày thứ tư thì chúng ta cũng không có thông tin nào quá quan trọng của Mỹ. Đơn đặt hàng hóa lâu bền thôi. Dự trữ ờ, dầu thô. Ngày thứ năm có lẽ tin mạnh trong tuần của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày thứ năm nhé ngày thứ năm chúng ta có thông tin là GDP của Mỹ đấy GDP dự kiến à, quý trước thì Mỹ tăng trưởng 6,7% quý này dự kiến thì tăng trưởng có 2,6% thôi đó, một mức ờ, tăng trưởng rất là thấp chúng ta chờ xem thực tế thì GDP của Mỹ sẽ tăng trưởng như nào nếu con số nó cao hơn mức này uh, một mức khá khá lên độ 3% thì nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang tiếp tục tăng trưởng nó khá là mạnh chứ nếu con số thực sự nếu nó thấp hơn 2,6 mà về đâu đó quanh 2% thì nó cho thấy sự giảm tốc rất mạnh của nền kinh tế số 1 thế giới bạn nếu mà GDP của Mỹ mà giảm thì điều này nó sẽ gây áp lực khá lớn cho việc ờ, rút QE và tăng lãi suất của Fed ấy. Bên cạnh đó thì uh, chúng ta sẽ có thông tin về số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp cũng như là à, doanh số nhà chờ bán ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có thông tin về cái à, coi PCE chỉ số à, PCE index chỉ số lạm phát của Fed à, và bên cạnh đó chúng ta sẽ có là PMI Chicago này à, niềm tin tiêu dùng này kỳ vọng lạm phát này và chúng ta sẽ có cuộc họp G20 trong ngày thứ bảy. Nói chung là tâm điểm tuần sau tin sẽ tập trung vào hai ngày cuối tuần. Đấy. Chúng ta lưu ý hai ngày cuối tuần cũng lại vào hai ngày cuối tháng. Do vậy chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận nhé. Đối với ờ, các nhà đầu tư nào ít kinh nghiệm thì theo tôi chúng ta giao dịch đến hết ngày thứ tư chúng ta nghỉ. Hai ngày cuối tuần vừa là một phần là nó có tin mạnh, vừa là giao dịch cuối tháng nên rất có thể sẽ có các hoạt động gọi là chốt lời hoặc là hoạt động ừ, ờ, cơ cấu danh mục gây ra những biến động mạnh xáo trộn có thể bất thường gãy kỹ thuật ờ, quan điểm của tôi thì tại những ngày cuối tháng bình thường đã có thể xuất hiện những biến động bất thường nếu tại những ngày cuối tháng lại có tin mạnh nữa thì chúng ta hết sức cẩn thận nói chung là cẩn thận có thể nó không xảy ra nhưng đây tôi dặn trước quý vị thôi ờ, cẩn thận không thừa nhé quý vị hết sức lưu ý tại nếu giao dịch tại hai ngày cuối tuần đặc biệt với các bạn nào ít kinh nghiệm giao dịch đó về xét độ góc độ thông tin như vậy thì à, ba ngày đầu tuần sẽ biến động theo kỹ thuật thôi chúng ta sẽ soi kỹ thuật xem nó biến động thế nào trước hết chúng ta xét chỉ số đô la index thì tuần qua chúng ta kỳ vọng đô la index khi test lại vùng giá 935 sẽ nhanh chóng quay lên nhưng thực tế đô la index lại không quay lên đóng cửa luôn ở 936 à, xét trên biểu đồ tuần thì đô la index có 3 tuần liên tiếp tạo dấu trên bị bán khá mạnh và tuần vừa rồi lại là tuần điều chỉnh xuống do vậy nhiều khả năng đô la index sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần tới à, hiện nay thì đô la index đang có hỗ trợ quanh uh, năm nhưng tôi nghĩ cái mốc này sẽ không giữ được do vậy rất có thể đô la index sẽ phải thoái trào về cạnh dưới của kênh giá đâu đó quanh vùng 92993 nhé tại khu vực này khả năng đô la index sẽ phục hồi quay trở lên như vậy xu hướng chung của tuần tới đô la index sẽ là giảm giá. Đô la index giảm giá đồng nghĩa việc các cặp tiền tệ gắn với đô la index sẽ tăng giá hoặc là vàng tăng giá. Đây là chúng ta đang xét tương quan với đô la thôi nhé. Tăng giá so với đô la chưa chắc giá đã tăng với thị trường nên chúng ta sẽ phải xét chi tiết từng cặp một thì chúng ta mới nói được. Đối với vàng thì ờ, vàng đã tiệm cận MA200 nếu nhìn trên đồ thì ngày chúng ta chưa nhìn thấy nhiều dấu hiệu khi chúng ta xét đến khung thời gian ngắn hơn thì chúng ta nhìn thấy là MA50 đã cắt MA200 trên đồ thị H4 nó thể hiện cho cái xu hướng uptrend à, ngắn hạn do vậy tuần tới xu hướng chung chúng ta sẽ canh mua nhé chúng ta sẽ canh mua đâu đó quanh 1775 cộng trừ hai giá chúng ta dừng lỗ dưới MA200 thôi MA200 vàng đang đứng ở 1269 như vậy chúng ta dừng lỗ khoảng 6 67 là đẹp rồi đấy chúng ta mua 1775 cộng trừ hai giá nhé tùy theo điểm chạm trong ngày và trong tuần thôi chạm đầu tuần thì nó sẽ có giá thấp mà chạm giữa tuần thì giá nó sẽ cao Đấy, chạm giữa tuần có thể chỉ xuống 78 80 chạm đầu tuần có thể xuống 73 72 nên chúng ta căn cứ điểm đầu tuần chúng ta dừng lố cái giá phá qua 67 nhé còn chốt lời chúng ta sẽ hướng đến là ngắn nhất là 1800 xa hơn là 813 còn xa nhất trong tuần thì chúng ta kỳ vọng cậu vàng sẽ test lên trở lại cái kênh giá cái kháng cự chen từ ờ, đỉnh ờ, thiết lập tháng 8 năm 2020 đây nó đâu đó vào vùng 183x nhá 183x tùy điểm chạm nó sẽ là vùng 33 đến 38 tùy điểm chạm chạm đầu tuần thì sẽ là 38 và chạm cuối tuần thì chỉ vùng 33 thôi đó như vậy là tuần tới chúng ta sẽ ưu tiên canh mua nhé chúng ta canh mua vùng 75 cộng trừ nhá à, dừng lỗ 67 à, còn ngược lại nếu trong tuần mà giá vàng lên đến vùng 3x ạ vùng 3338 chúng ta sẽ canh bán nhé chúng ta dừng lỗ 45 Đó. còn tôi vẫn kỳ vọng là giá vàng sẽ phải đi cân bằng quanh cái vùng 1008 này một vài tuần trước khi có thể break out chen này chen lên này được Đấy, thì chúng ta chờ thêm cái vùng 1008 thì đang là vùng cân bằng nhé nên chúng ta sẽ không giao dịch quanh 1008 nhé ở dưới chúng ta mua lên trên chúng ta bán xuống thôi chúng ta lấy mốc nghìn tám là mốc cân bằng để chúng ta chốt lời đó là đối với cậu vàng đối với à, các cặp tiền tệ thì Uzi tuần qua à, đầu tuần không điều chỉnh đến vùng 13.2 cho chúng ta mua cuối tuần mới rơi về vùng 13 năm như vậy tuần sau nhiều khả năng với việc đô la tiếp tục giảm giá thì Uzi sẽ tiếp tục giảm do vậy chúng ta sẽ hướng đến tuần sau chúng ta canh mua Uzi quanh cái khu vực 126 thậm chí nếu giảm mạnh chúng ta có thể canh quanh Fibo 50 119 nhé 12 này tốt nhất là chúng ta mua quanh 12 nó sẽ an toàn 126 thì lướt ngắn hạn thôi chúng ta sẽ mua quanh mua 119 12 nhé dừng lỗ 113 chốt lời hướng trở lại vùng 14 ngược lại nếu giá lên trước làm nào lên trước thì nó có đỉnh rồi chúng ta bán thôi nhá lên 11 14 ờ, năm chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua 15 thôi còn chốt lời hướng về vùng giá 13 12 GU thì cũng tương tự thôi à, có lẽ USD xuống thì GU tăng giá do vậy nếu mà GU mà điều chỉnh thì chúng ta mua được ở khu vực nào với cái thế ờ, H4 này thì chúng ta không rõ đây có lẽ đối với ờ, cái daily chúng ta rõ hơn đây cái khu vực 13666 ờ, tức là giảm tầm 100 pip nữa thì chúng ta có thể mua được lý tưởng nó về Fibo 50 13625 tức là giảm đâu đó tầm 130 à, pip nữa 17 đúng không? Đúng rồi 17 xuống 16 chúng ta mua quanh đây nhé 13630 chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 13570 dừng lỗ tầm 60 pip còn chốt lời thì 200 pip cho thôi ưu ừ, có lẽ chúng ta thôi không mua bán nữa vì biến động hẹp UAK cũng có tín hiệu đảo chiều có một cây nến đảo chiều rồi khu gạc chúng ta có thể canh mua được nhé đây chúng ta có thể mua cái giá điều chỉnh trở lại khu vực hỗ trợ này 1.1220 chúng ta dừng lố cho tôi 50 pip và chốt lời cho 50 pip cho tôi GG GG thôi chúng ta không nên giao dịch cái xu hướng của nó nó không không không rõ ràng đó là đối với các cặp tiền tệ đối với chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ tuần qua tiếp tục lập đỉnh tuy nó chỉ vượt đỉnh một chút thôi à, 0,2% thôi nói chung cá nhân tôi vẫn đánh giá nó thuộc mô hình hai đỉnh nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều do vậy chúng ta cần chờ một cây nến daily uh, đảo chiều thì chúng ta xác nhận thì chúng ta sẽ tham gia bán còn mua thì tôi không khuyến nghị quý vị mua ở đây nhé tôi không khuyến nghị mua mà CD và RSI thì vẫn cảnh báo tín hiệu phân kỳ cảnh báo đảo chiều thôi tôi không tin tưởng vào lực lên ở thời điểm hiện tại à, tuần tới nếu GDP mà công bố xấu thì rất có thể chứng khoán sẽ mất lực đẩy nói chung là không có gì tăng mãi cả mọi ờ, chỉ báo kỹ thuật thì cũng đã bắt đầu ra những tín hiệu xấu Fed thì cũng đã bắt đầu cảnh báo những dấu hiệu là đảo chiều cái kích thích kinh tế do vậy tôi không tin tưởng khả năng lên của chỉ số chứng khoán tôi nghĩ nó có thể cầm cự thêm một vài tuần trước khi rơi thôi chứ lên thì không khả thi lắm đối với dầu dầu thì à, đang tiếp cận chen rồi tuần qua chúng ta kỳ vọng bán ở 84 84 845 85 thì không lên đến nơi à, lên cao nhất 838 đó tuần tới chúng ta vẫn kỳ vọng bán quanh 845 85 nhé chúng ta dừng lỗ hai giá 87 ở thôi chốt lời chúng ta hướng về 75 70 à, và 62 Đối với à, BTC tuần qua BTC vượt đỉnh nhưng sau đó lại à, nhanh chóng đảo chiều đi xuống do vậy ờ, với chart daily thì chúng ta nhìn thấy là MA50 đã cắt MA200 đi lên Tuy nhiên MA200 lại vẫn đi ngang đấy khi mỗi khi mà 200 đi ngang giá sẽ có xu hướng bị hút về mà quanh MA 200 lần trước cũng vậy chúng ta nhìn thấy MA 200 đi ngang ở quanh vùng giá 45 đấy thì BTC từ 30 đã bị hút lên hút xuống bây giờ BTC e cũng vẫn đang đi ngang quanh vùng giá 45 do vậy giá hoàn toàn có thể bị hút xuống à. như vậy thì bên cạnh đó thì cái chen tăng giá trung hạn ngắn hạn BTC e tăng từ cái cầu ở vùng giá 41.000 lên vùng giá 67.000 cũng đã gãy rồi. Do vậy BTC rõ ràng ờ, chúng ta sẽ ưu tiên canh bán không phải canh mua nhé. Chúng ta có lẽ bán khi nào giá đóng cửa H4 dưới vùng giá 595 thì chúng ta bán nhé. luôn chúng ta dừng lỗ là 615, chúng ta dừng lỗ 2.000 giá hướng đến vùng giá là 54 xa hơn là 45 đó là đối với BTC chúng ta chờ phá qua là 595 chúng ta mới bán đối với chỉ số ờ, chứng khoán Việt Nam thì VN thì chúng ta biết là tuần qua lại là một tuần tiếp tục đi ngang giảm giá nhẹ của chỉ số chứng khoán Việt Nam đấy như vậy ờ, chỉ số chứng khoán Việt Nam đã có 2 4 6 8 9 phiên 9 phiên đi uh, biến động trong biên độ hẹp và đi ngang uh, do vậy chúng ta cần chờ cái chỉ số bứt phá theo hướng này các chỉ báo kỹ thuật thì bắt đầu cho tín hiệu tiêu cực nhé bắt đầu cho tín hiệu uh, cảnh báo giảm giá tức là nhiều cảnh báo vùng này là vùng đỉnh do vậy tuần tới rất quan trọng nếu vn index mà tiếp tục test lên 1400 mà không qua thì rõ ràng đây sẽ là đỉnh và sẽ bị bán tháo mạnh tôi thì nghĩ là khi nào vn index của chúng ta phá qua cái kênh hỗ trợ này thì mới mới xuống được 1350 nhá chưa phá qua 1350 chưa thể nói lên điều gì đấy còn nếu đi trong biên độ 1350 nhìn từ nó vẫn là biến động uh, trong biên độ hẹp thôi còn ngược lại nếu vượt qua 14.400 thì tôi nghĩ có khả năng sẽ lên được tạo được mô hình hai đỉnh quanh 1430 nhưng mà xác suất thì chúng ta cũng chưa biết được cá nhân tôi đánh giá không cao do vậy khu vực hiện tại thì nếu có thể cầm hàng thì tôi nghĩ là chúng ta nên chốt lời đứng tránh ra ngoài thế thôi vì khu vực này là một khu vực biến động không rõ ràng các tin tức thì rõ ràng chúng ta cũng không được hỗ trợ đâu chúng ta biết là cái uh, uh, chờ đợi quốc hội ờ, duyệt gói kích cầu nhưng rõ ràng chúng ta cũng không có tiền do vậy chúng ta không nhìn thấy uh, cái chủ đề gói kích cầu không được đưa ra ở đây có rất nhiều cái vấn đề họp bàn về việc là hỗ trợ nền kinh tế nhưng mà chủ yếu dừng lại ở mức khẩu hiệu thôi còn tiền thực thì không thể bơm ra và chứng khoán thì chúng ta biết rồi ờ, cái giới nhà đầu tư F0 thì hiện nay nó cũng đang có tốc độ tăng trưởng chậm lại tiền thì không thể là vô tận được không cái gì là tăng mãi còn kết quả kinh doanh doanh nghiệp thì rõ ràng là kém rồi cái này không bàn tuần vừa qua chúng ta biết ạ các công ty chứng khoán công bố lãi rất là mạnh nhưng nhưng mà lại các công ty chứng khoán lại đi xuống đây chúng ta nhìn các công ty chứng khoán SSI này công bố lãi kỷ lục này đấy nhưng cả tuần thì SSI đi xuống HCM này cũng lãi kỷ lục này đấy hai phiên tăng nhẹ ba phiên giảm VND này cũng lãi kỷ lục này đấy hai phiên tăng ba phiên giảm MBS cũng vậy Nói chung là tình trạng chung các công ty chứng khoán là kết quả kinh doanh quý 3 đã công bố rồi, lãi rất là kỷ lục nhưng giá thì không tăng nữa, xuống chung là giảm. Do vậy gần như là cái hiệu ứng tin ra là bán rồi do vậy chúng ta khó kỳ vọng uh, thị trường có thể bứt phá thời điểm hiện tại tôi thì nghĩ là thị trường khả năng sẽ bước vào cái nhịp điều chỉnh và nếu nhịp điều chỉnh mà quá đà gãy 1350 thì có thể nó rơi vào một nhịp giảm giá sâu luôn đấy do vậy chúng ta hết sức cẩn thận tôi chỉ biết khuyến nghị quý vị là cẩn thận thời điểm hiện tại thế thôi đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, tuần cuối cùng tháng 10 cũng là cuối tháng thôi chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận hãy ờ, bảo vệ thành quả đã tích lũy được từ đầu tháng nhé chúc quý vị giờ một tuần giờ thành công